Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ ba ngày 19 tháng 10 năm 2021, tức ngày 14 tháng 9 năm 2021 âm lịch, ngày canh tí, tháng mậu tuất, năm tân sửu. Con giáp xung ngày canh tí hôm nay là nhâm ngọ, bính ngọ, giáp thân, giáp dần. Con giáp xung tháng mậu tuất là canh thìn, bính thìn. 1. Tử vi tuổi tí. Nhờ có tam hội nâng đỡ, sự nghiệp của người tuổi tí tiến triển thuận lợi bất ngờ, Thậm chí quý nhân còn xuất hiện và giúp bạn khắc phục được nhiều vấn đề đang tồn tại từ trước tới nay. Cứ tiếp tục làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, bản mệnh sẽ ngày càng nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp. Tin rằng mọi cố gắng của bạn rồi sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng trong tương lai. Thủy vượng cho thấy trong ngày hôm nay, bản mệnh cần chú ý đề phòng các bệnh liên quan đến thận, não bộ, bàng quang. Hãy chú ý đến tình hình sức khỏe của mình nhiều hơn và tốt nhất là hãy đi khám bệnh nếu thấy cần thiết. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, thân, tị hai Tử vi tuổi Sửu. Tỷ kiên gây rối khiến người tuổi Sửu vốn có phong cách làm việc độc lập lại càng trở nên cứng đầu cứng cổ, thậm chí là tự cô lập bản thân với bạn bè, đồng nghiệp. Một khi xác định được mục tiêu là bạn sẽ thực hiện cho kỳ được mới thôi, bất kể mọi người xung quanh nói gì. Hãy cởi mở hơn với mọi người, bởi khi gặp khó khăn, bạn mới nhận ra rằng các mối quan hệ quan trọng với mình như thế nào. Khó khăn sẽ được giải quyết nhanh chóng nếu được nhiều người chung tay góp sức. Thổ khắc thủy nhắc nhở bản mệnh quan tâm đến gia đình hơn, dù bạn có đang bận rộn cho sự nghiệp đến thế nào đi nữa. Hãy cố gắng dành một thời điểm bất kỳ trong ngày để quây quần bên các thành viên trong nhà. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mão, hợi. 3. Tử vi tuổi dần Cục diện tương phá tác động lớn đến người tuổi dần, đặc biệt là trên phương diện tình cảm. Những người đã lập gia đình cần phải quan tâm và tâm sự với nửa kia nhiều hơn, nếu không tình cảm đối bên sẽ dần trở nên lạnh nhạt. Những người còn độc thân cũng không gặp nhiều may mắn như mong muốn. Bạn khó tìm được người phù hợp, cho dù hiện tại bạn có đang mở lòng với mọi người. Dường như chưa có ai khiến bạn thực sự rung động. May mắn, bạn lại đang có những bước tiến vững chắc trên phương diện sự nghiệp, tinh thần làm việc nghiêm túc, cẩn thận giúp bạn dễ dàng gây ấn tượng với cấp trên. Hãy chủ động hơn trong việc nắm bắt cơ hội, thăng tiến sẽ là chuyện nay mai thôi. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi mão Người tuổi mão luôn cảm thấy hăng hái và nhiệt tình khi bắt tay vào công việc. Tuy nhiên, tác động của tam hợp lại khiến bạn trở nên quá mơ mộng và lý tưởng hóa mọi việc. Các mối quan hệ xã giao của bạn phát triển tốt đẹp là do bạn luôn chân thành, nhiệt tình giúp đỡ mọi người một cách vô tư, không hề toan tính. Vì thế mà chắc chắn, khi khó khăn xảy đến, bạn cũng sẽ được nhiều mọi người giang tay giúp đỡ thôi. Thủy sinh mộc cho thấy bản mệnh được sống trong một gia đình có bầu không khí rất yên bình và ấm áp. Bạn và nửa kia của mình luôn thẳng thắn mọi chuyện với nhau, nhờ vậy mà vợ chồng ngày một gắn kết, tin tưởng nhau hơn. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ quý nhân phù trợ, sửu, tuất, hợi. 5. Tử vi tuổi thìn Kiếp tài gây ra những tác động không tốt đối với người tuổi thìn. Bạn có thể vướng phải rắc rối, mâu thuẫn với bạn bè hoặc đồng nghiệp. Hãy tự đánh giá lại bản thân mình trước khi lên án người khác, có thể chính bạn là người đang mắc lỗi sai. Trong công việc, bạn là người nhiệt tình, thẳng thắn nhưng lại quá cứng đầu, luôn thích làm theo ý mình mà không để tâm đến cảm nhận của người khác. Nếu cứ tiếp tục thế này, bạn sẽ ngày càng vướng phải nhiều rắc rối hơn. Thổ khắc thủy cũng khuyên con giáp này cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia cho dù đôi bên có đang bất đồng ý kiến. Bản mệnh đừng khăng khăng với ý kiến cá nhân, hãy dành thời gian để lắng nghe những điều người ấy nói. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, dậu, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Cục diện tương xung khiến người tuổi tỵ quá kiêu ngạo, không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp của mình. Bản mệnh dễ gây mất lòng, thậm chí là tổn thương những người xung quanh mình một cách vô ý. Bạn cũng có thể sẽ trải qua một ngày vất vả do ôm đồm quá nhiều công việc. Muốn đạt được thành công, bạn không nên quá nóng vội, tốt nhất là cứ chậm mà chắc. Bạn vốn là một người thông minh, có chí tiến thủ, vì vậy nếu muốn khẳng định vị thế, hãy biết tận dụng và phát huy điểm mạnh của mình. Cùng với đó, nếu là người làm ăn, bạn không nên quá tham lam, chạy theo cách làm giàu không chính đáng. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ Thủy khắc hỏa, người tuổi ngọ rất dễ chiến tranh với nửa kia vì những quan điểm bất đồng. Vợ chồng dù hiểu nhau đến mấy cũng không tránh khỏi những khi lục đục, những lúc như thế này, đôi bên lại càng cần bình tĩnh để trò chuyện hơn. Khi chiến tranh lạnh đã nổ ra, dù là ai đúng ai sai, bản mệnh cũng nên chủ động làm hòa, vợ chồng cùng sống dưới một mái nhà, mâu thuẫn kéo dài chỉ khiến bầu không khí thêm căng thẳng, mang tới ảnh hưởng xấu cho tất cả các thành viên mà thôi. Ngược lại, trên phương diện sự nghiệp, nhờ được thiên ấn che trở nên bạn dễ đạt được thành tích cao trong các ngành nghệ thuật, nghiên cứu, dịch vụ. Đây là lúc bạn nên nắm bắt cơ hội trước mắt mình, đừng để thời cơ trôi qua đáng tiếc. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mão, dần. 8. Tử vi tuổi mùi, Tuổi mùi phải giữ đầu óc hết sức tỉnh táo trong ngày phải chịu tác động xấu của tỷ kiên như hôm nay, bởi chỉ cần lơ là, thiếu tập trung một chút thôi là bạn rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân ngay. Song nếu có thể giữ vững quan điểm và chính kiến của mình thì bạn không cần phải sợ bất cứ kẻ nào. Bạn hoàn toàn có đủ khả năng để vượt qua những trắc trở xuất hiện trước mắt. Hãy coi những vấn đề gặp phải như một thử thách để bạn khẳng định bản thân mà thôi. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực trừ là ngày tốt để thực hiện nhiều công việc trọng đại, vì vậy, nếu bản mệnh có kế hoạch thực hiện điều gì trong ngày hôm nay thì nên bắt tay vào làm ngay, chứ để lỡ thời cơ tốt. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân Cục diện tương hại khiến người tuổi thân phải trải qua một ngày không mấy yên ổn. Những chuyện thị phi không đáng có do kẻ tiểu nhân cố tình tạo ra có thể khiến những ai không hiểu rõ về bạn sẽ hiểu lầm bạn. Khi rơi vào tình huống ấy, Bản mệnh đừng quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản bác, bởi trên thực tế thì lời nói suông cũng chẳng đem lại nhiều ích lợi. Hãy dùng những hành động cụ thể để chứng minh sự thực, bởi cây ngay không sợ chết đứng. May mắn có kim sinh thủy, mệnh chủ luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình của nửa kia. Vì vậy, đừng ngại ngần tâm sự với người ấy, dù có gặp phải bế tắc, hai người có thể cùng nhau tìm ra cách giải quyết. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ quý nhân phù trợ, tí, thìn, dậu. 10. Tử vi tuổi dậu Kim sinh thủy, mối nhân duyên của người tuổi dậu còn độc thân khá tốt đẹp. Bản mệnh thể hiện được sức hút của mình trước đám đông và lọt vào mắt xanh của nhiều đối tượng tiềm năng. Nếu đã có gia đình, bạn luôn tin tưởng nửa kia, cho dù có bất cứ điều gì không hay xảy ra. Bạn biết rằng sự tin tưởng là một trong những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ vợ chồng, khiến đôi bên vững vàng trong sóng gió, Thực thần nâng đỡ giúp việc làm ăn của bản mệnh có dấu hiệu phát triển tốt, nhất là với ai đang làm nghề tự do. Bạn có thể tìm được những hợp đồng hoặc những mối hợp tác hứa hẹn. Hãy tiếp tục phát huy điểm mạnh của mình. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, sửu, thìn. 11. Tử vi tuổi tuất Kiếp tài ngáng trở con đường sự nghiệp của người tuổi tuất. Dù luôn cố gắng làm việc nhưng bạn vẫn có thể phải chịu ánh mắt nghi ngờ, dèm pha của mọi người xung quanh. Có thể những kẻ xấu bụng đang tìm mọi cách để hạ bệ bạn. Dù bức xúc thế nào đi nữa, bạn cũng chớ nên hành động thiếu lý trí, vì như vậy chỉ khiến cho những kẻ tiểu nhân thêm phần đắc ý vì dần đạt được mục đích mà thôi. Hãy rèn luyện sự kiên nhẫn để chờ đợi thời cơ khẳng định bản thân mình. Thổ khắc thủy khuyên con giáp này cần phải quan tâm nhiều hơn nữa tới con cái của mình. Đừng để đến khi mối quan hệ của mình và các con đang dần trở nên xa cách mới cảm thấy hối hận. Hãy bớt thời gian cho công việc và dành nhiều thời gian hơn người thân của mình. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dần, ngọ. 12. Tử vi tuổi hợi Do những ảnh hưởng xấu của cục diện tự hình, người tuổi hợi dễ có những tư tưởng bi quan và tiêu cực. Nếu đã là người trưởng thành, bạn nên học cách đối diện với sự thật và đừng tìm cách đổ lỗi cho người khác, Mệnh chủ là người nhanh nhẹn và quyết đoán, tuy nhiên đôi khi, bạn lại quá nóng vội, đưa ra những quyết định không chính xác. Có thể đây chính là một trong những nguyên nhân khiến bạn khó gặt hái được thành công hơn người khác. Nếu có kế hoạch xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Đông Bắc để gặp hỷ thần hoặc Nam để gặp tài thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ